về quý đoan trang quan hoang cả về quý đoan trang khi thăng hạ giới cưới duyên dòng thanh xa hồi cùng dâng quân lên ngàn ông hoàng đôi dâng quân lên ngàn đùng đùng xung đổ dày vàng đất trời thanh xa hồi cùng tiến lên mặt nước lạ lùng gió già áo bơ thoại chân dùng khác thử sáng tựa gương nghi chân ai không buồn bầu rượu tiền thơ tôi đi sinh sang vua ban áo trắng đai vàng có hai chân dầm mỹ vai mang một đôi heo theo cung tiên tay kiếm trừ trước điện đi bước ra thương dân trong cõi xa bà lòng ham chỉ chìm đắm đức hoàng thì khó nên đường gian bảo đi phúc duyên không sai hòa kiếp bằng biển phong lối một trận rước ông lên trên coi trận nhang tố về thoại phủ các ban các tòa thiên đình địa phủ diêm la tống về chốn đó vui trang động đình uống dòng sinh ở thoại cung dòng nhang khai quang thấp kỳ diệu hoang về chức từ trung nga bích tặng cung giảng nghìn phục hỏa thân cận thánh chúa tiên trung xa có điện thất bào, có tòa đại dương quỳnh tiên tay giót diều mời sơ nâng lên kính mẫu các cô nâng mời là mời rước quan hoàng ngày xưa quỳ tin tay gió diều đào thì tuân nặng nâng lên bề ngọc để các cô nâng mời là mời rước ông vua hoàng huỳnh tiền chuốc ca chén rượu tam bối nâng lên kính mong các cô nâng bơi là bơi đủ cung đàn tranh lòng nhớ tới bàn chi loan tâm thơ đỗ phù rồi sao nở xoa nhân tình mong mỏi được hơi bét tửu sâm trà chưa tình nặng gánh cương thường nợ trăm năm bia đá vẫn chưa mòn non sông ghi nhớ người anh kiệt cơn hải long nắng gần sông Thọ nguyện con đây xem như thể Một giấc mộng vàng Nam mô Phật Pháp Tăng Tam Bảo Dốc một lòng học đạo tu tâm Phật đưa đến chốn bồng lai ấy là tam giới thành thơi tu hành sang khê thuyền rồng ai nóng lánh sang khê thuyền thoi các cô tiên tư đón ông bờ về dưới thoại cùng thanh gia hồi cùng